xin chào các anh chị, các nhà đầu tư quay lại quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF. Thì hôm nay á, chủ đề hôm nay của mình là phân tích về doanh nghiệp hoàng Gia Lai. Đấy, một doanh nghiệp mà rất là hot ở, ở ờ, trên thị trường giai đoạn hiện nay. Đầu tiên á, chúng ta phải đi qua tại sao nó hot, chúng ta lại tìm các nguyên nhân tại sao lại hot và chúng ta sẽ đi sâu vào các cái báo cáo các cái báo cáo tài chính của Hoàng Gia Lai xem những cái Hoàng Gia Lai đợt này có những cái điểm gì tại sao cổ phiếu lại liên tục tăng như vậy đúng không ạ thì à, các anh chị có thể thấy là từ cái đợt mà tháng 28 à, tháng 10 năm 2021 vừa qua thì Hoàng Anh Gia, Gia Lai có một đoạn bứt tốc lên rất là mạnh mẽ quay quay quanh từ giá năm mà bứt một phát nhảy một cái lên giá 15 đây và không đỉnh điểm của nó là giá 16 giá 16 tức là tăng đâu đó khó là hơn 30 lần à, ờ, 3 lần hơn 3 lần tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng khoảng là thời gian tầm khoảng một tháng thôi đây từ qua này các anh chị các anh chị thấy không ạ chỉ trong vòng khoảng là 50 anh tức là 77 ngày trong một tháng rưỡi là Hoàng Gia La đã tăng lên một tháng à, tăng lên tăng trần lên rất là nhiều đúng không ạ vậy thì câu chuyện ờ, ở à, trước đây tại sao nó lại tăng và bây giờ tại sao nó lại tăng đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau anh chị nha trong từng giai đoạn nó có những câu chuyện khác nhau Đấy. trong cái giai đoạn ở, ở những cái giai đoạn mà trước đây giai đoạn này này thì đó là câu chuyện của Hoàng Anh Gia Lai tái cơ cấu tái cơ cấu tức là Hoàng Anh Gia Lai uh, <clears throat> quyết tâm dứt áo ra đi uh, chia tay hoàn toàn với đứa con mà tinh thần um, rất là lớn của ông Đoàn Nguyễn Đức tức là công ty cổ phần quốc tế Hoàng Anh nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai uh, mạng cổ phiếu là HNG đấy và có có một cái sự liên quan nào được không giữa cái nhóm cổ phiếu Hoàng anh Gia Lai và HTG hiện nay trong khi mà trên thực trên uh, mặt thực tế thì Hoàng Anh Gia Lai đã bán đứt hoàn toàn HNG cho bên Thaco đấy thì chúng ta sẽ giải đáp các câu hỏi đó rồi thì à, về trên thực tế thì giao dịch hôm qua nha hôm qua thì cái số lượng giao dịch à, cổ phiếu Hoàng anh Gia Lai lên giai đoạn hiện nay liên tục tăng liên tục tăng tăng rất là tốt từ à, bắt đầu xoay chiều kể từ ngày 21 à, tháng 6 đến nay và liên tục tăng cho đến nay đấy hiện nay là cũng gần một tháng rồi ngoài ra tăng gần một tháng rồi hiện tại là tăng à, mình lấy từ đoạn này đi ha rồi tăng đây là 70 phần trăm 70 phần trăm đó 70 phần trăm ấy giai đoạn thì trường hiện tại hiếm có cổ phiếu nào mà còn là tăng được 70 phần trăm giai đoạn hiện tại đấy và câu chuyện uh, tại sao là uh, HAG lại phục hồi tốt như vậy thì uh, hôm nay nha các bạn uh, trên uh, <clears throat> cái tin trọng tin tức uh, trên thị trường quốc tế đây là các cái nóng nóng cái nắng nóng kỷ đục và giá thịt lợn Trung Quốc liên tục tăng trở lại gây lo lại toàn cầu này và giá heo Trung Quốc lại cao nhất từ đầu năm đây đây à, chính xác thì đây là cái bản tin mà mình đưa lên nhóm cộng đồng hàng ngày à, mình cập nhật các cái tin tức uh, này uh, và mình tổng hợp lại và đưa lên thì nếu bạn nào ở trong group cộng đồng thì sẽ đọc được hàng ngày thôi đúng không ạ <coughs> rồi thì cái nguyên nhân là nó là do lo ngại về nắng nóng đúng không ạ giai đoạn thì nay ở trên ờ, ở Trung Quốc này ở Việt Nam cũng vậy đúng không ạ cái nắng nóng nó làm ảnh hưởng ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của con người cũng như động vật đúng không ạ thì cái nắng nóng nó làm cho cái việc cái chi phí chăn nuôi heo nó tăng cao lên rồi cái nắng nóng nó làm cho việc heo nó khó phát triển hơn đấy mà ở trung các bạn biết là ở thị trường Trung Quốc đó, là một thị trường tiêu thụ rất là lớn tỷ à, đất nước người ta gọi là đất, đất tỷ dân mình nhớ không nhầm thì ở ờ, Trung Quốc hiện tại là đâu đó khoảng 1,4 tỷ dân 1,4 tỷ dân tức là người ta đông hơn ờ, nước người ta đông hơn nhà ờ, ở Việt Nam mình gấp mười mấy lần 14 lần 14 lần đấy thế cái nhu cầu mà tiêu thụ mọi mặt hàng liên quan đến tiêu dùng ở đến cuộc sống hàng ngày hoặc là tiêu dùng của họ rất là lớn đặc biệt là thịt heo trong cái văn hóa à, nếu mà bạn nào mà từng ăn ăn uống rồi các bạn biết là cái văn hóa ẩm thực Trung Quốc cái thịt heo là một cái thực phẩm nó cực kỳ quan trọng không thể thiếu đối với cuộc sống hàng ngày của họ nhất là trong các dịp lễ Tết à, lễ lễ lạc hoặc là các dịp lễ hội gì đó đấy chính vì vậy mà từ trước cái này các bạn biết là mỗi khi mà thị trường Trung Quốc mà thiếu hụt một một các cái một loại sản phẩm nào đó thì nó sẽ kéo theo các cái sản các cái giá rồi các cái sản phẩm đó trên toàn cầu tăng lên mình lấy ví dụ như uh, uh, của um, thị trường Trung Quốc khi mà thị trường Trung Quốc á, là khi chính phủ Trung Quốc á, là yêu cầu là di dời các cái nhà máy thép ở trên uh, trong nước á, ở trong thành phố ra khỏi uh, các cái vùng uh, thành phố để giảm tải giảm tải các cái ô nhiễm môi trường đấy thì nó dẫn tới một kiểu là là tạm thời nó thiếu nguồn cung nguồn cung thép đấy cho nên các bạn thấy là giá thép lên toàn thế giới nó hút Trung Quốc nhiều, nhiều cái phèo nó hút về nó hút về thì làm cho giá theo giá thép thế giới liên tục tăng liên tục tăng đấy thì giá giá thịt heo ở Trung Quốc cũng hiện tại nó là như vậy đúng không thì uh, hiện tại mình có có thể nói được là Hoàng Anh Gia Gia Lai đang là một trong những công ty mà được hưởng lợi được hưởng lợi từ các yếu tố từ thị trường Trung Quốc đấy được hưởng lợi chính từ giá heo đang tăng và cái cái, cái ngành kinh doanh chính của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại ấy, chính là à, chăn nuôi heo chăn nuôi heo đây cái ngành kinh doanh kinh doanh, kinh doanh chính hiện tại là nuôi heo và trồng chuối đấy trước đây thì Hoàng Anh Gia cũng làm rất là nhiều ngành nghề nhưng sau sau khi mà tầm soát lại tầm soát lại á, thì uh, à, Bắc Đức đã chuyển từ uh, là uh, ngày trước các bác Đức là gì trồng cọ này trồng mía đường này trồng cao su này trồng dầu uh, trồng chuối này trồng ớt này trồng bắp này rồi nuôi bò này bây giờ quay lại là nuôi heo đấy thì sau khi mà trải qua một rất là nhiều ngành nghề rất là nhiều khó khăn thì bác Đức rút lại là tập trung vào nuôi à, hai sản phẩm là tập trung vào à, chăn nuôi heo và trồng chuối thì cái việc mà trồng chuối này á, nó tận dụng các cái sản phẩm từ chuối đúng không ạ nếu những quả chuối nào đẹp ok đẹp dán nhãn xuất đi còn những quả chuối nào mà nó không đặt đủ yêu cầu thì cũng không phải là bỏ đi đúng không ạ có thể tận dụng đó để cho heo nó ăn làm một nó làm uh, thay thế một phần các cái nguyên liệu để, ờ, thức ăn chăn nuôi để nuôi heo rồi thì những cái việc mà tận dụng ờ, như vậy nó rất là tốt đúng không ạ thì hoàng gia lai có thể tận dụng có thể tận dụng được cái cái cái nguồn à, heo à, nguồn giống nguồn giống của hoàng gia lai rồi có thể xuất khẩu các cái các cái sản phẩm heo này sang thị trường trong vào thị trường trong nước và xuất sang Trung Quốc rất là lớn và các bạn biết là khi mà Hoàng Gia Lai kết hợp ừ, giữa trồng chuối nuôi heo và nuôi thêm cá trê nữa thì có thể là các cái ví dụ như heo á, nếu mà nuôi trên quy mô lớn ấy, thì khả năng nó sẽ có một số các cái con heo con nữa nó chưa nó chưa đặt yêu cầu để nó để mà nuôi heo lấy thịt ấy, thì người ta tận dụng đó làm thức ăn cho cá trê cũng được đấy thì là các bạn thấy là đó là một trong những cái cách mà bác Đức là tận dụng cái vòng quay luật tuần hoàn của các cái sản phẩm à, trong một cái chu trình nuôi của mình đấy và quy mô đất của Hoàng Nhà Lai rất là lớn rồi các bạn biết rồi đó Hoàng Nhà Lai à, đất thì à, khai, khai, khai phá khai phá ở Campuchia Lào ở Việt Nam nữa nhưng mà tập trung hiện tại tập trung ở Campuchia với Lào là nhiều đấy rồi đó là chúng ta đi ờ, mình vừa giới thiệu cho các bạn đi qua các yếu tố về tổng quan về ngoài gia lai và đây đây là chúng ta sẽ đi vào các yếu tố về doanh nghiệp nha thì Hoàng Gia Lai thì giá Hoàng Gia Lai ấy, thì nó đã về cái mức gọi là mức về mệnh giá đúng rồi Hoàng Gia Lai hiện tại đang ờ, nó vượt qua cái mệnh giá của mình rồi thì về 11 11 700 đồng tức mình cho là 12 000 đồng đi và Hoàng Anh Gia Lai đang ở diện kiểm soát từ ngày 28 tháng 4 2021 cho lợi nhuận sau thuế của cổ đông cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế phân phối chưa phân vô tính đến 31, 31 tháng 12 2020 làm con số âm thì à, trước đây à, vào đợt tháng tháng 4 tháng 5 á, là Hoàng Gia Lai có một à, đợt mê xém tí nữa là bị chuyển xuống hủy niêm yết trên sàn Hose và chuyển xuống niêm yết có thể là chuyển yết chuyển xuống niêm yết ở sàn à, Upcom đấy thì à, một dùng à, Bắc Đức đó, cái đội ngũ đội cái đội ngũ tư vấn của Bắc Đức đó, đã dùng một vài cách một vài thủ thuật đó, để xào để mà thoát được các cái án này rất là và rất là hợp pháp nha rất là hợp pháp rồi về đó là đó là đây là biểu biểu đồ kỹ thuật thì mình vừa đưa các bạn xem xem rồi đó đúng không ạ thì bây giờ chúng ta xem về lịch sử tạ à, của tạ cổ tức và chia cổ phiếu thượng và tăng vốn này thì à, bắt đầu năm 2019 này à, thì à, Hoàng Gia Lai bắt đầu chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15 phần trăm này Tuy nhiên trong những giai đoạn sau đó thì ít dần từ 2019 đến 2024 thì là có chia cổ tức nhưng và gián đoạn trong 2020 2010 và 2011 Tuy nhiên à, đến giai đoạn à, từ 2014 đến nay cũng gần cũng ngót nghét là 8 năm rồi thì Hoàng Gia Lai không có chia cổ tức cho cổ đông nguyên nhân một phần là bởi vì à, làm ăn thua lỗ Đấy. thì trước đây Hoàng Gia Lai có kinh doanh rất là nhiều ngành nghề nhiều ngành nghề các bạn nếu các bạn nào mà từng quan sát Hoàng Gia Lai các bạn thấy là Hoàng Gia Lai trước đây nó là một tập ừ, một tập đoàn về bất động sản đấy thì giai đoạn 2019 đến 2011 đó, à, thì là bất động sản hầu như là đóng bằng đóng bằng đóng bằng đấy thì hoàng gia gia lai bắt đầu là từ bỏ mạng bất động sản mình cho rằng là à, cái việc mà từ bỏ bất động sản này thì bác đức bác cũng rất là hối hận vì trước đây bác cũng nói rồi à, gần đây bác bác cũng nói là hoàng gia lai từ bỏ bất động sản là một cái sai lầm đúng không ạ cái thời kỳ đỉnh cao của Gia Lai á, thì bác Đức bắt hai phát hành cổ phiếu á, thì bác kiếm về đầu 700 triệu đô và bác không biết làm gì với số tiền đó cả à, cũng có một thời Hoàng Gia Lai từng là định phát số tiền đó đi đầu tư vào Chelsea đầu tư vào Chelsea nhưng mà lúc đó cơ chế Việt Nam mình nó chưa thuận lợi thông thoáng trong và chưa có rõ ràng trong việc đầu tư nước ngoài cho nên là Hoàng Gia Lai không uh, chưa thể mua không thể mua Chelsea ở thời điểm đó và, và bắt đoàn người đức có nổi tiếng cái việc mà nổi tiếng với cái việc mà làm bóng đá này rồi à, là mua máy tư nhân mua máy bay tư nhân trong các cái đại gia Việt Nam mình đấy rất rất nhiều cách để à, Hoàng Nha la làm PR PR rồi thì à, kế hoạch à, về kế hoạch doanh thu năm 2022 của Hoàng Gia Lai ấy, là 4.820 tỷ và lợi nhuận sau thuế là đạt 1.120 tỷ thì khả năng khả, năm nay là một cái năm rất là khả khả quan đối với Hoàng Gia Lai khả năng là mình nghĩ là sẽ tiếp cận đạt được cái mức đó Đấy. khi mà giá heo thế giới đang tăng à, giá heo Trung Quốc ấy, tăng tại thị trường Trung Quốc đang tăng như vậy thì nó hút cái lượng heo từ thị trường Việt Nam về rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua các cái các các các cái chỉ số tài chính và cái thông tin tài chính nha về quý 2 doanh thu về ờ, doanh thu và cung cấp dịch vụ này ờ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì doanh thu bán hàng của Hoàng Gia Lai tập trung bây giờ có bán, bán heo và ờ, nuôi heo và bán chuối thôi Đấy. thì doanh thu quý 2 2021 thì là 583 tỷ đấy quý 3 thì 540 uh, 554 tỷ và Q4 là có sự tăng trưởng đều đúng không ạ các bạn thấy ở quý 2 quý 3 quý 4 có sự tăng trưởng này đó quý 1 2022 có được tăng trưởng lên 820 820 ờ, tỷ đấy và báo cáo quý 2 hiện tại à, báo cáo quý 2 hiện tại đối với Hoàng Gia Lai là chưa đưa ra tuy nhiên trong cái cảnh à, bối cảnh mà giá heo hơi liên tục tăng như vậy ấy, thì mình tin chắc rằng là cái doanh thu và cung cấp dịch vụ Hoàng Gia Lai sẽ tiếp tục tăng tiếp tục tăng đúng không ạ giá vốn bán hàng cũng tăng theo các bạn thấy nè rồi à, lợi nhuận sau thuế thì à, lợi nhuận sau thuế cho từng các quý của Hoàng Gia Lai hiện tại à, nó tăng này từ 87 à, 87 tỷ tăng lên ạ ra dạ, quý 3 2021 có dặn này do đoạn này là mình thấy là do một phần do trích lập trích lập là phần nhiều rồi đến à, quý 4 thì hầu như sau khi kết thúc à, trích lập thì nó hồi phục lại hồi phục lại và đến à, quý 1 2022 là tăng à, nó tăng lên lợi nhuận nó tăng lên là 293 tỷ tức là tăng gấp mấy chục lần mấy lần tăng gấp mấy lần so với cùng kỳ và là cái phần đó phần lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế nó cũng tăng tương ứng như vậy thì à, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ thì so với cùng kỳ à, cùng kỳ á đây lợi nhuận à, quý 1 của 2021 là âm 58 tỷ này nhưng qua quý quý 1 của năm 2022 ấy, lợi nhuận dương 250 tỷ Đấy. mình tin là bởi vì à, mình tin rằng là cái một lợi nhuận nó tăng ờ, đột biến là tăng mạnh mẽ như vậy một phần nó đến uh, phần lớn từ các cái nguyên nhân sau đây một đó là Hoàng Gia Lai đã kết thúc trong việc mà tái cơ cấu tái cơ cấu cái thứ hai là nó được ủng hộ từ cái giá heo cho giá heo trên thế giới nó đang tăng cái việc tái cơ cấu ở đây chính là Hoàng Gia Lai đã bán hoàn toàn cổ phần của mình uh, ra khỏi uh, nông nghiệp quốc tế Hoàng Gia Lai HRG đúng không ạ tại vì nông nghiệp quốc tế hoàng anh gia lai hiện tại nó đang trong quá trình tái cơ cấu sau khi về tha khô vẫn tiếp tục tái cơ cấu và sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh của mình đúng không ạ thì à, cái việc mà bán thoát hoàn toàn khỏi, à, khỏi à, nông nghiệp quốc tế hoàng gia lai á, thì đã giảm rất là nhiều gánh nặng cho hoàng gia lai giảm rất là nhiều gánh nặng bởi vì các bạn biết là đầu tư nông nghiệp đó không phải giai đoạn hiện nay nó không phải là đơn giản đâu các bạn ạ các anh chị ạ không phải đơn giản đâu ờ, ở thị trường hiện nay là cũng có rất nhiều các ông lớn mà tham gia vào, vào lĩnh vực nông nghiệp mình lấy như Thaco này Hòa Phát này cờ Vin cũng có tham gia nữa đó Masan cũng có tham gia vào, vào lĩnh vực nông nghiệp tuy nhiên nhìn thì nhìn vậy nhưng mà lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam mình là một lĩnh vực cực kỳ khó nhận quy mô đầu tư rất là lớn quy mô đầu tư rất là lớn và các sản phẩm nó của ờ, bên ngành nông nghiệp á, thì nó chịu ờ, rất là nhiều rủi ro từ tất từ rất là nhiều các yếu tố trên ờ, thị trường mình lấy ví dụ như ờ, nếu các bạn mà trồng trồng trong nhà kính mình lấy đầu tiên là trồng nông làm nông nghiệp đầu tiên nếu các bạn trồng trong nhà kính thì cái chi phí ban đầu đầu tư nó rất là lớn về hệ thống máy móc dàn à, à, về các cái nhà xương rồi máy vòng đúng không ạ nhưng các bạn nếu mà các bạn không đầu tư cái đó mà các bạn trồng theo tuần thuận theo tự nhiên á có thể là tưới nước hoặc là uh, sới cây gì đó hay phun thuốc gì sâu từ sâu gì đó tuy nhiên thì ừ, đặc cái đặc trưng của cái trồng cây ấy, thì đó là phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên rất là nhiều đúng không ạ lũ lụt hạn hán dịch bệnh đấy để còn chăn nuôi có cái ngành à, đó, đó là về về cái ngành trồng cây còn cái ngành về chăn nuôi thì làm sao chăn nuôi ấy, <clears throat> nó phụ thuộc à, cũng phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên ví dụ như dịch bệnh chẳng hạn các bạn thấy là dịch uh, heo dịch tạ heo châu phi nó lây lan trên toàn cầu và ở Việt Nam cũng Việt Nam và Trung Quốc đã không ngoại lệ à, nó làm cho một thời gian là hầu như là thị trường Trung Quốc Việt Nam khan hiếm heo và điêu đứng các cái doanh nghiệp phải điêu đứng luôn đó rất là điêu đứng luôn rồi quay lại quả quay lại về các cái phần lợi nhuận các bạn thấy là các cái lợi nhuận của Việt của Hoàng Gia Lai đã cải thiện rất là tốt này từ âm 165 à, tỷ xuống còn âm 14 tỷ và quý 4 thì còn âm 99 tỷ và nhưng mà đến Q1 2022 ấy, thì nó chỉ còn âm 9 tỷ là lợi nhuận khác thôi đấy cái ở ờ, Hoàng Gia Lai hiện tại là cái dòng tiền nó đang dương này thì Q4 2021 mình nghĩ là cái dòng cái lợi nhuận tài chính này là mà nó đến từ việc mà thoái vốn thoái vốn gọi HNG đấy thoái vốn HNG và hiện tại nó đang dương này thì sao đến sau quý 1 2022 này á thì Hoàng Gia Lai à, kết thúc cái việc thoái vốn thì nó chỉ còn à, lợi nhuận à, về tài chính nó chỉ còn 6 tỷ tuy nhiên mình cho cái là lợi nhuận về tài chính là nó không có bền nó không có bền nó lợi nhuận của doanh nghiệp một doanh nghiệp sản xuất thì nó phải đến từ với cái việc mà doanh nghiệp đó kinh doanh các cái ngành nghề chính kinh doanh ví dụ như Hoàng Gia Lai hiện tại là đến cái lợi nhuận nó phải đến từ đồng trồng trồng chuối và nuôi heo á đấy phải lợi nhuận nó phải đến từ các hoạt động sản xuất chính ấy, chứ không phải là từ lợi nhuận hoạt uh, từ lợi nhuận tài chính nó không có bền đúng không ạ bây giờ các bạn bán và các bạn uh, nó giống như là việc trong nhà các bạn vậy các bạn mà uh, muốn có tiền đúng không ạ chính là là cái dòng tiền tài chính ấy, thì các bạn mà bán xe nhưng các bạn còn được bao có bao nhiêu cái xe để bán đúng không rồi các bạn bán chi nữa hết bán xe bán tivi bán à, điện thoại bán bàn ghế à đúng không thì cái việc mà lợi nhuận về tài chính như vậy thì nó không có bền và về lâu về dài nó sẽ ăn ăn mòn vào trong các cái tài sản trong doanh nghiệp ấy. đấy nếu mà không cơ cấu không tốt thì nó sẽ làm ăn mòn nhưng mà nếu cơ cấu tốt cơ cấu mà đúng thì nó sẽ làm giảm tải gánh nặng cho doanh nghiệp nó giúp doanh nghiệp nhẹ đi và có thể đi nhanh hơn rồi đây là về thứ hai là về mức về cái mục tài sản tài sản uh, về tài sản lưu động ngắn hạn đấy thì Hoàng Gia Lai uh, có những biến động uh, ví dụ như là quý 4 thì còn tài sản lưu động ngắn hạn thì nó loanh quanh loanh quanh loanh quanh quanh, mốc năm ngàn năm ngàn tỷ năm ngàn tỷ đấy thì tài tốc tài sản thì nó vẫn hầu như là không có thay đổi quá nhiều và hiện tại Hoàng Gia Lai uh, đến mức hiện tại đến thời điểm hiện tại thì Ờ, chưa có đầu tư quá nhiều tập trung vào tái cơ cấu là nhiều nên cho nên là uh, cái tốc tài sản hầu như có không không có biến động quá nhiều nợ ngắn hạn thì uh, cái việc mà nợ ngắn hạn có thể các bạn các bạn nhìn thấy có thể thấy là Hoàng Gia Lai đang tăng về các khoản nợ ngắn hạn á thì mình chỉ mình cho rằng là cái việc nợ ngắn hạn này là đo dòng đang người ta đang cần cái dòng tiền đó là tái cơ cấu rồi về vốn chủ sở hữu á thì à, cái việc vốn chủ sở hữu của nhà lạ thì nó giảm uh, giảm nó đang giảm nó đang giảm thời gian gần đây và tuy nhiên thì việc này cũng không có quan trọng đâu quan trọng là hoạt động kinh doanh chính thôi các bạn nhìn thấy chỉ số PE này định giá chỉ số PE này đó 2018 à, là 37 19 là 10, 13 19 là 17 2020 là âm 3,89 này 2021 thì nó là à, 60,45 đây lợi nhuận 4 quý gần nhất 4 quý gần nhất các bạn thấy là à, có sự tăng trưởng rõ rệt này đó các bạn thấy không ạ tăng trưởng rõ rệt trong lợi nhuận 4 quý 4 quý gần nhất này rồi à, doanh tổng tổng cái doanh thu này lợi nhuận này doanh thu thuần này tổng tài sản này tổng tài sản hoàng gia lai thì hiện tại biến động không quá nhiều đúng không không quá nhiều nhưng mà có sự tăng trưởng thì đây là một tín hiệu khá là tốt rồi ngoài ra thì Hoàng Gia Lai hiện tại ấy, thì à, mới đây thì vào ngày 19 tháng 7 là tức là sáng nay ấy, thì Hoàng Gia Lai được cấp chấp thuận đầu tư dự án chăn nuôi 108 ha dự đưa vào hoạt động từ quý 4 2022 tức là cuối năm nay đó. thì cái việc mà Ừ, trong nông nghiệp á, thì cái việc mà đưa vào sản xuất một cái thì nó cũng khá là nhanh bởi vì cái xây chuồng trại nếu chỉ cần bỏ tiền ra thì xây nó không các yêu cầu về xây chuồng trại nó không cần phải là quá cầu kỳ như xây các cái công trình ờ, dân dụng đúng không ạ thì ờ, xây nó khá là đơn giản nếu các bạn nhìn vào cái chuồng trại các bạn thấy là chỉ là ờ, cắt thép hàn rồi xong là xây mấy cái bục này thôi xây bục này nó ngắn mà không bao nhiêu đâu quan trọng là xây hệ thống thoát nước rồi hệ thống xử lý thôi thì nó mới lâu phần ngầm á đây thì vậy theo như kế hoạch ấy, thì chuồng trại với mục tiêu là một triệu con heo 2023 được chấp thuận thì Hoàng Gia Lai dự kiến hoàn thành và đưa cho hoạt động từ cuối năm nay Đấy. thì ghi nhận từ cái dự án là trồng cây ăn quả theo hướng là bền vững này chăn nuôi chăn theo chuẩn của uh, Global Gap này uh, ngoài à, cái việc mà chăn nuôi gia súc nữa Hoàng Gia La con đang con dự án là chăn nuôi các cái loại thêm các cái gia cầm nữa Đấy. thì tôi vẫn là tập trung vào các cái loại hình cây ăn cây ăn trái như là một à, năm trăm bốn chín bảy năm ha này xây dựng trục trại này nghìn con 24.000 con heo giống này và năm trăm 560.000 con heo thịt với diện tích một trăm trên một 108 ha kia đó là dự, dự, cái dự phóng thôi còn còn giả sử nhưng mà đến sang năm nha thì giá heo có thể là nó sẽ có sự chuyển biến khác thì thì, thì ờ, lợi nhuận của hoàng gia lai nó cũng có sự chuyển biến chuyển biến theo cái giá heo thế giới đấy và cái động thái này của hoàng gia lai sau khi mà à, các cái ờ, các cái lợi thế từ nguồn thức ăn này rồi à, cảm thấy là cái hoạt động mà đầu tư vào Gia Lai hiện tại ấy, là nó nó kết quả nó khả quan đấy doanh thu và lợi nhuận nó tăng đều và tăng mạnh và đặc biệt là trong uh, trong uh, trong cái mảng mà chăn nuôi heo á, thì Hoàng Gia Lai đã tận dụng được các cái, cái mạng về thức ăn này. đấy và nhận tới là cái cái cái chi phí đầu vào á, nó không quá nhiều nhưng mà cái cái lại là cái cái giá bán heo á, nó tăng thì dẫn tới là cái việc mà à, lại trong năm nay là Hoàng Gia Lai lại rất là đậm đây các bạn thấy là cái thông tin người ta đưa mới đưa này thì bản chất cái việc mà thông tin nó đưa lên là một phần người ta đã lọc từ báo cáo tài chính và thông tin Hoàng Gia Lai người ta đưa ra nữa đây người ta bia mà người ta bia mà đây này. Công ty đã xuất, xuất ra thị trường hơn 82.000 con heo thịt và gần 110.000 tấn trái cây ăn à, cây ăn trái này tức là chủ yếu là tập trung là chuối thôi tập trung là chuối này. bạn các bạn doanh thu từ doanh à, thu thuần là 1.867 tỷ số lượng uh, sản lượng tiêu thụ từ ngành là 82.000 con heo thịt các bạn thấy không ạ đây rồi và tính đến cuối tháng 5 đó, thì Hoàng Gia Lai hoàn thiện cần 9 cụm chuồng trại để duy trì hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo heo thịt xuất chuồng mỗi năm với giá heo hiện tại à, với giá hiện tại thì biên lợi nhuận của ngành Gia Lai khá tốt với giá vốn đầu đó khoảng 38 000 đồng một cân so chi phí sản xuất ở các hộ trang trại của gia đình à, chỉ là 55 đến 60 000 đồng một cân thì chi sản xuất của à, các trang trại thương mại của khoảng 50 000 đồng một cân thì chắc cái giá vốn của hàng Gia Lai nó thấp hơn rất là nhiều cho nên cái biên lợi nhuận người ta tốt hơn Ờ, so với trang trại thương mại thì nếu mà các trang trại thương mại các bạn nào làm à, làm trang trại thương mại các bạn thấy là thông thường người ta phải nhập thức ăn về đúng không? về các cái chi phí trường đại có thể là giống nhau nhưng mà cái chi phí thức ăn đó, nó cũng một chiếm tỷ trọng rất là lớn đó. Đây, ghi nhận giá heo bắt đầu tăng trong quý 2 2022 do các trường học, nhà máy, nhà du lịch mở cửa trở lại này đặc biệt là giá heo hơi tăng mạnh trong một tháng trở lại đây này quân à, bình quân đạt 65.000 đồng một cân tăng 15% sau đầu năm và giới phân tích kỳ vọng đạt là 70.000 đồng một cân đấy thì đây, à, các cái tâm phân tích trên kia à, các cái kỳ vọng của Bắc Đức đó là một chuyện tuy nhiên khi mà đầu tư vào các cái doanh đối với các cái công ty mà nông về nông nghiệp như vậy thì các bạn phải lưu ý nha các bạn phải đặc biệt lưu ý thì ờ, nếu mà trong giai đoạn mà các cái sản phẩm mà bán ra nó đang tốt như hiện tại thì các bạn ờ, có thể tham gia mua cổ phiếu mua cổ phiếu để giữ à, để chúng ta kiếm tìm kiếm lợi nhuận bởi vì ờ, cái giá cổ phiếu hiện tại nó đang pha giá heo hiện tại nó đang phản ánh vào giá cổ phiếu và nó vẫn chưa phản ánh xong mình cho rằng nó chưa vẫn chưa phản ánh xong trong khi mà cái tin tức về giá heo trung quốc thế giới liên tục tăng như vậy thì mình cho rằng là giá à, đối với hoàng gia lai nó vẫn tiếp tục tăng thôi nó vẫn tiếp tục tăng đối với cổ phiếu hoàng gia lai mục tiêu mình cho rằng nó sẽ đà quay về cái định cụ là khoảng 15.000 đồng một à, cổ phiếu nó lại là nó sẽ trở về khoảng uh, cái đỉnh cũ của nó là 15.000 đồng một cổ phiếu đấy 13.000 đồng này ờ, à, 15.000 đồng thì mình nghĩ nó cũng không không quá khó đối với mục tiêu này rồi nhưng mà các bạn nếu mà các bạn đầu tư vào cổ phiếu này đối với cái, cái dòng cổ phiếu mà à, các cái công ty như mà tính chu kỳ nhưng mà chu kỳ ngắn như mà nhà lai thì các bạn phải uh, canh vào cái những cái giá nếu mà giá heo trong ờ, thế giới mà có dấu hiệu chững lại á, thì các bạn các bạn cũng biết nên xử lý thế nào với các số cổ phiếu đó còn nếu các bạn ờ, thấy mà giá, giá heo thế giới hiện tại á, nó không thể tăng ờ, tăng điên được không nó không thể tăng trần mại được bởi vì các đối với các sản phẩm nông nghiệp này này thì đặc trưng của nó là gì là cái, cái tốc độ quay vòng của nó nhanh tốc độ quay vòng của nó nhanh đúng không ạ một con heo các bạn nuôi có thể từ 3 tháng 4 tháng là các bạn có thể thu hoạch được rồi thu hoạch và tái đàn rồi còn còn nếu cái chuối ấy, thì nó nhanh hơn nó nó còn nhanh hơn nữa đúng không ạ vì uh, à, trong gà nuôi chăn nuôi gà nếu mà ở mỹ người ta nuôi gà cho trong vòng từ lúc mà nở ra trứng cho đến mà lúc mà thu hoạch đó, giết thịt đó, thì là 45 ngày 45 ngày người ta thu hoạch còn heo có thể là tầm uh, lâu thì ba bốn tháng hoặc là 3 tháng có thể người ta bắt đầu cân nhắc thu hoạch được rồi đấy cho nên là ngay một ờ, cái công nghệ nó sản xuất nó tiên tiến hơn đó, thì cái chu trình mà cái quy trình uh, rút ngắn cái, cái quy trình ờ, sản xuất đó, nó phải ngắn đi đúng không ạ và các bạn biết phải các bạn phải biết là như vậy cái đặc trưng và cái cái màn chăn nuôi này này nó chịu sự cạnh tranh của rất là nhiều bên đối với hoàng gia lai á, ví dụ như là từ hộ gia đình này từ các cái doanh nghiệp khác này và đặc biệt nữa là nó chịu từ tác động của giá heo chung từ các cái cung cầu thì từ, từ các thị trường chung là các ờ, sản phẩm về nuôi heo ở ờ, Việt Nam thì từ Việt Nam mình cũng chịu uh, ờ, thử cạnh tranh từ từ thịt heo Úc này thịt uh, thịt bò Úc thịt heo Úc uh, các cái nước mà người ta quy nuôi quy mô với công nghiệp lớn đấy, máy móc đấy người ta sử dụng ít nhân công hơn thức ăn người ta đây cũng sử dụng tương tự thôi và với nguồn thức ăn người ta rẻ hơn rất là nhiều tại vì người ta ờ, ví dụ như ờ, chăn thức ăn chăn nuôi heo ở, ở ở ở các nước phương tây ấy, là người ta trồng trên quy mô nông nghiệp uh, quy mô công nghiệp trồng trên các cái gọi là cái vựa rất là lớn các trang trại rất là lớn mà mà người ta thu hoạch bằng máy móc cho nên là cái chi phí giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều một cái máy có thể có thể người ta thu hoạch bằng cả mấy trăm người làm đúng không ạ thì nó tiết giảm rất là nhiều chi phí và cái giá bán đầu ra nó rẻ hơn dẫn tới là các cái chuỗi các chuỗi sản phẩm phía sau nó cạnh tranh nó rẻ hơn rất là nhiều đó mà người ta chăn nuôi theo quy mô quy trình công nghiệp nó sạch sẽ hơn nó an toàn hơn đấy bạn hiểu không ạ rồi tiếp theo là về cổ phiếu HNG thì HNG ở những cái phiên gần đây có một sự bứt tốc bứt ờ, thoát cổ phiếu lên ờ, tăng rất là mạnh mẽ các bạn nha đây có vậy các bạn thấy là sao có trình mới giảm nó kiệt cung này nó đẻ giá nó kiệt cung như vậy này Đấy, nó kiệt cung khối lượng nó giảm gần gần như là tắt khối lượng thì thì uh, ờ, ở những phiên gần đây này một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên này nó tăng tăng rất là điên con này con HG này hiện tại mình thấy nó đánh rất điên nó điên tăng tăng rất là điên à, nó bứt thoát lên tăng rất là mạnh mẽ đây nhưng mà nó mới tăng ở những phiên gần đây thôi đấy nó không thực ra thì nó không có sự đồng pha đối với H HAG đâu như là có một cơ sở ờ, liên quan trước đây là do Hoàng Gia Lai từng là công ty mẹ sở hữu của HDG đấy nếu đánh thì mình thấy mình thấy mình thích HAG hơn về HAG nó dễ chịu hơn rất là nhiều nó dễ chịu hơn cái cách đánh nó còn đoán được chứ còn nó hát HDG thì thôi khó lắm rồi à, trên đây là những cái video ngắn mà mình phân tích về à, cổ phiếu Hoàng Gia Lai thì hy vọng là những cái cái, mà mình mình chia sẻ ở trên đã sẽ giúp ích được cho các anh chị uh, trong quá trình đầu tư của mình uh, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video này